Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ bảy ngày 3 tháng 7 năm 2021, tức ngày 24 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm tý, tháng giáp ngọ, năm tân sửu. Còn giáp xung ngày nhâm tý hôm nay là giáp ngọ, canh ngọ, bính tuất, bính thìn. Còn giáp xung tháng giáp ngọ là mậu tý, nhâm tý, canh dần. 1. Tử vi tuổi tý, Kiếp tài chiếu mệnh, người tuổi Tý trong ngày thứ bảy ngày cần cẩn thận trong cách hành xử kéo dễ rơi vào những chuyện thị phi trốn công sở. Những bất đồng quan điểm trong công việc cũng có thể gây ra những mâu thuẫn lớn giữa bạn và đồng nghiệp. Bạn có biết đôi khi sự thẳng thắn của bạn lại khiến người nghe bị tổn thương không? Vì vậy nếu cần góp ý điều gì thì hãy nhớ sử dụng từ ngữ uyển chuyển để cả hai bên cùng vui vẻ tiếp nhận nhé. Trong ngày thủy khí quá vượng như hôm nay, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân,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 Chính quan trợ mệnh, cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần rồi. Hãy nhanh tay nắm lấy đi thôi. Người theo nghiệp công danh cũng từng bước khẳng định được vị thế bản thân, được mọi người nề phục. Tuy nhiên, ngày thủy thổ xung khắc, chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn. Bạn mong ngóng tìm kiếm một nửa của mình nhưng càng tìm thì càng cảm thấy thất vọng, sự cô đơn vẫn cứ chẳng rời xa bạn. Có lẽ, bạn cần gạt bỏ bớt những tiêu chuẩn có phần hơi cao của mình đi, chỉ đơn giản là mở rộng lòng mình và cảm nhận tình cảm của đối phương dành cho mình mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần Xem lịch vạn niên, có thực thần ghé thăm, người tuổi dần sẽ đón một ngày mới với nhiều tin vui tài lộc bất ngờ trong ngày mùng 3 tháng 7 năm 2021 này. Đặc biệt là với những người làm nghề tự do, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn đó. Còn chần chừ gì nữa mà không triển khai ngay và luôn đi thôi. Có các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp, bản mệnh còn có thể nhận được lời mời ăn uống trong ngày này nữa đó. Gặp gỡ đồng nghiệp và đối tác trong thời điểm này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều cả trong công việc lẫn chuyện làm ăn đó. Lại thêm ngũ hành thủy mộc tương sinh, bạn sẽ tận hưởng nốt một ngày tuyệt vời bên cạnh những người thân yêu trong gia đình, Chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn sẽ giúp cả hai càng xích lại gần nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Hôm nay người tuổi mão sẽ chịu không ít áp lực mệt mỏi khi gặp phải cục diện tí mão tương hình trong ngày hôm nay. Việc sai sót là điều mà ai cũng có thể gặp phải, đừng quá bận tâm vì điều này, thay vào đó, hãy nỗ lực sửa chữa và rút kinh nghiệm về sau. Thương Quan như đổ thêm dầu vào lửa khiến con giáp này khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Công việc gặp trục trặc, chuyện làm ăn kinh doanh cũng báo động đỏ khiến bạn khó giữ được bình tĩnh. Nếu bạn có thể bình tâm lại, cẩn thận xem xét trước khi đưa ra nhận định, mọi việc sẽ có thể sớm được giải quyết đó. Thủy sinh mộc, may mắn là tuổi mão luôn có một hậu phương vững chắc ở bên cạnh, giúp bạn có thể vượt qua mọi sóng gió trông gai. Hãy luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm mà người ấy dành cho bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn, tuổi thìn hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón tin vui tài lộc đến trong ngày tí thìn bán hợp đi nhé. Những mối quan hệ hòa hảo có thể mang đến cho bạn cơ hội kiếm tiền không nhỏ đâu, nhanh tay triển khai ngay đi thôi. Tuy nhiên, làm gì bạn cũng phải cần phải thật cẩn trọng, tỉnh táo và sáng suốt nhé. Có không ít kẻ xấu bụng đang lăm le cướp lấy thành quả mà bao ngày bạn mong ngóng đó. Không phải cũng chân thành chúc mừng cho thành công của bạn đâu. Chuyện tình cảm của người tuổi thìn trong ngày thứ bảy này cũng gặp không ít trắc trở do chịu ảnh hưởng của ngũ hành thủy khắc thổ như thế này. Những mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt cứ ngày một lớn dần lên khó bề hóa giải. Nếu cứ tiếp tục cuộc chiến không hồi kết thế này thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, rộng. Tý, Thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ may mắn có cơ hội phát tài nhanh khi được thiên tài trợ mệnh trong ngày này. Một khoản thu nhập từ nghề phụ hay bất ngờ trúng thưởng sẽ khiến cho túi tiền của bạn ngày một đầy thêm. Nếu muốn mọi việc được suôn sẻ và nhiều thuận lợi thì bản mệnh hãy thử tham khảo ngay giờ tốt xuất hành, hướng tốt xuất hành trên lịch ngày tốt nhé. Theo đó, hôm nay bạn có thể đi về hướng Nam để gặp hỷ thần, hướng Tây để gặp tài thần, nên nhớ trách hướng Đông Bắc nếu không muốn gặp xui xẻo nhé. Chuyện tình cảm chính là vấn đề khiến bạn phải lưu tâm nhiều trong ngày thủy hòa xung khắc như hôm nay. Thật khó để xác định tình cảm hiện tại giữa hai bạn là như thế nào, tiếp tục hay dừng lại luôn là câu hỏi quẩn quanh trong đầu bạn trong thời gian gần đây. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung, công việc của người tuổi Ngọ phải đối mặt với không ít khó khăn, từ những bất đồng nhỏ trong nội bộ mà nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Đây là nguyên nhân khiến mọi việc trở nên trì trệ hơn trước. Điểm sáng trong ngày hôm nay chính là tình hình tài chính của con giáp này được cải thiện rõ rệt. Chính tài trợ mệnh, vận tài lộc đang đến với bạn, hãy nhanh tay đón lấy nhé. Thủy hỏa bất dung, chuyện tình cảm của bản mệnh lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu bạn cứ tiếp tục nóng nảy và mất bình tĩnh rồi đưa ra những lời phán xét vô tình thì sẽ khiến cho đối phương chịu ít tổn thương đó. Hãy học cách kiểm soát cảm xúc của bản thân ngay từ hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi, Ngày tí mùi tương hại cảnh báo người tuổi mùi phải cẩn thận với kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang tìm cho ra sơ hở để hạ bệ bạn đó. Hãy suy xét kỹ càng và cẩn trọng trong từng hành động lời nói nếu không muốn trở thành mục tiêu của kẻ xấu bụng kia. May mắn được chính quan ở bên trợ giúp, bản mệnh nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bạn dễ dàng khẳng định được vị thế của bản thân mình trong tập thể. Phải chăng vì thế mà bạn trở thành cái gai trong mắt của những kẻ ghen ghét đố kỵ kia? Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia càng ngày càng rơi vào bế tắc. Những vết dạn nứt dần rõ nét hơn, chẳng cách nào hàn gắn được có lẽ hai bạn cần phải ngồi lại và nghiêm túc với tình cảm của chính mình để lựa chọn giữa tiếp tục hay kết thúc. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện bán hợp sẽ mang cho người tuổi thân không ít tin vui trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp con giáp này có cơ hội hợp tác làm ăn thuận lợi, còn dễ dàng ký kết hợp đồng mới đầy triển vọng nữa. Thiên ấn độ mệnh, những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ, nghề tự do có cơ hội nâng cao vị thế của bản thân, thực lực được chứng minh, tiềm năng được khai phá, bạn nhận được sự tán thưởng của cả đồng nghiệp và cấp trên. Ngũ hành kim thủy tương sinh, tình cảm giữa bạn và người ấy đang đi đến giai đoạn chín muồi rồi, cùng lên kế hoạch để về chung một nhà đi thôi. Chắc chắn bạn sẽ nhận được sự đồng thuận của hai bên gia đình và lời chúc phúc của mọi người thôi, đừng quá lo lắng nhé. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị, 10. Tử vi tuổi dậu, Người tuổi dậu vì chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá mà khó tránh vấp phải những rắc rối trong chuyện gia đình. Những mâu thuẫn bất hòa giữa các thành viên trong gia đình ngày càng trở nên gay gắt. May mắn là công việc diễn ra khá thuận lợi dưới sự giúp đỡ của chính ấn trong ngày này. Sự chăm chỉ cần cù nhẫn nại của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng một thành quả chẳng ai có thể ngờ được như thế này. Ngày kim sinh thủy, người tuổi dậu độc thân có cơ hội tìm được nửa kia cho mình, Đừng vội từ chối những lời mời gọi hẹn hò tụ tập cùng bạn bè người thân nhé. Có thể đó chính là nơi bạn và người ấy tìm thấy nhau đấy. Hãy mở lòng đón nhận thứ tình cảm tuyệt vời này ngay đi thôi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn, 11. Tử vi tuổi Tuất. Thiên quan giáng mệnh, người tuổi Tuất khó tránh họa thị phi trong ngày thứ bảy này nhất là khi trò chuyện hay tiếp xúc với những người có chức quyền, bản mệnh cần phải giữ bình tĩnh và hành xử đúng mực, nếu không mọi công sức gây dựng uy tín cá nhân của bạn trong suốt thời gian sẽ biến thành bọt xà phòng đó. Chuyện tình cảm của con giáp này trong ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì khi gặp thổ thủy xung khắc như vậy. Những mâu thuẫn mãi chẳng được tháo gỡ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau. Cùng nhau ngồi lại, chia sẻ và lắng nghe thì mới có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau được bạn nhé. Xem lịch âm dương, hôm nay là ngày tam nương sát. Theo dân gian đây được coi là ngày xấu, đặc biệt nên kỵ thực hiện các công việc quan trọng như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi, Quý nhân tam hội trợ mệnh, người tuổi hợi sẽ đón một ngày mới với nhiều thuận lợi, đặc biệt là trong công việc. Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng rất khả quan,